Liệu trong tập này, Phong Cận sẽ làm như thế nào để Sammy không hiểu lầm về cậu ta nữa? Mời các bạn đón xem! Sammy ơi! Sammy à, làm ơn tha lỗi tôi đi mà! Sam ơi! Ơi, Sam mà ơi! lỗi? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, ông cũng vậy à, ông cũng chỉ là một người phá phách thôi. Hừm. À, ờ, Nè tôi nói thật mà Bà bà phải tin tôi Rõ ràng đó nha là hôm qua tôi chỉ muốn tặng quà cho bà thôi Chứ tôi không hề muốn lấy trộm đồ của bà hay là gì hết trơn á Tại sao bà lại bà bà lại tin mọi người mà bà bà không tin tôi hả gì mà tại sao rõ ràng bằng chứng thành rành bác họ về nói vậy rồi không lẽ bác họ về nói xạo thôi thôi đừng nói chuyện của tôi tôi thích làm bà với những người như cậu đâu hả? à, nè nhưng nhưng mà những những gì sam thấy không phải là sự thật đâu bác bảo vệ chỉ là hiểu lầm tôi thôi Làm ơn tin tôi đi mà Sam ơi Sam Vậy là cũng không tin mình sao Bộ Bộ Bộ Bộ nhìn mặt mình nhìn nhìn giống một kẻ ăn trộm lắm hả Thật sự Tức thiệt chứ Cái tên da buôn đáng ghét này Không ngờ hắn ta lại hại mình Bây giờ phải làm sao để cho Sammy hết giận mình đây Rõ ràng mình chỉ muốn làm người tốt Mình muốn thay đổi Nhưng mà Hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra Làm cho mình bị Sammy hiểu lầm Bây giờ phải làm sao đây Ai, trời bây giờ phải làm sao đây Thiệt luôn á Mình đang phải suy nghĩ làm cách nào để có thể giải thích cho Sammy hiểu đây Ai, Chẳng lẽ bây giờ mình với Sammy có phải hiểu lầm nhau vậy mãi sao Ai, Bây giờ phải làm sao đây ta Ai, làm sao bây giờ nha em không cần kia à, à, à, dạ em làm cái gì mà nãy giờ ngồi trong lớp không chép bài mà cứ thì thà đi thầm cái gì vậy không à, chép bài gì hết à, dạ dạ em em em xin lỗi thầy em em em em xin lỗi thầy à, dạ thật ra thì à, từ nãy giờ em đang suy nghĩ một một số chuyện á cho nên là à, em em quên em em quên chép bài dạ giờ dạ, giờ giờ giờ em em chép liền nha thầy dạ em em em xin lỗi em xin lỗi à, dạ dạ Ôi, trời ơi suốt ngày xin lỗi là hay học hành thì không ra đâu đầu óc cứ bay bay trên trời rồi à... sao mà thi tốt nghiệp lo học bài dạ. đi à, à, dạ dạ dạ em em em xin lỗi thầy em em biết rồi ạ à. cũng sắp thi tốt nghiệp rồi à, thôi à, tập trung học hành trước đã à, ok La la la la la la la la hmm, Bài làm sao ta? Ờ, xem coi May à. quá Đúng lúc bây giờ Sammy đang ngồi một mình để học bài hey, từ sáng đến giờ mình đã chuẩn bị một cái bông hoa rất là đẹp để tặng cho Sam luôn nè các bạn ơi các bạn xem nè Đó một bông hoa rất là đẹp luôn Bây giờ thì mình sẽ đem bông hoa này ra ngoài đó tặng cho Sam Sau đó là mình sẽ giải thích mọi chuyện cho Sam Chắc chắn Sammy sẽ tin mình Sammy là một người thông minh mà Làm sao có thể tin cái tên Jabun đáng ghét đó Mà hiểu lầm mình được hey, Từ trước đến giờ mình đã cố gắng thay đổi trở thành một người tốt để có thể làm bạn với Sam cho nên chắc chắn Sammy sẽ hiểu sẽ hiểu mình mà ok rồi vậy bây giờ mình sẽ đem hoa ra tặng cho Sam và xin lỗi Sam mới được ok đi thôi hay hay nhưng mà cứ sao thấy rung rung thế nào nha dạ, Sammy ơi Ủa, Ủa? lại là cái tên Yabun đáng ghét Sammy dạ, ơi hôm nay tôi có món quà tặng cho bà nè hả quà hả lấy gì Đây. vậy đó wow Ây, cái tên này lại còn tặng hoa nữa Ui dễ thương dữ vậy Ê cảm ơn cậu nha Ờ Ồ Sammy đang học bài hả Ồ ờ, tôi đang học bài mình nè Cậu muốn ngồi Ôi. chung không ừ? Muốn muốn muốn cho mình ngồi chung học với mình cũng không biết mấy chỗ Đây rồi ngồi đi À mà Sam ơi Ủa, Ủa vậy Gia Bôn Bà còn nhớ cái vụ hôm bữa Phong cận trộm đồ của bà không à, Trộm đồ bây giờ hả? còn nói xấu mình nữa à, Nhớ mà sao tôi á tôi chơi với ổng á từ nhỏ tới lớn á tôi biết cái tính ổng là xấu xa lắm luôn á ủa là từ trước đến giờ ổng xấu xa vậy luôn hả bây giờ còn có cái thói ăn cắp nữa bởi vậy cho nên á tôi nghỉ chơi với ông phong luôn rồi trời đất ơi thật luôn hả hèn chi ông xấu tính vậy ông nghĩ chơi đúng rồi bởi vậy á cho nên á tôi không có ai chơi chung hết á tôi á là bây giờ là người tốt rồi sao có thể làm bạn với tôi được không hả kết bạn hả cũng được Tại vì bây giờ ông là người tốt rồi Tôi chỉ kết bạn với người tốt thôi Nên là cũng được á à, Trời ơi cái tên giao buôn đáng ghét này Bây giờ hắn ta còn nói xấu mình với Sammy nữa chứ Rồi ờ, còn bảo mình là là là kẻ ăn cắp nữa Rõ ràng là mình không có ăn cắp Mặc dù á, là mình mình xấu xa thiệt Nhưng mà mình mình đã cố gắng thay đổi rồi Mình đã trở thành người tốt Mình không có ăn cắp <sighs> Hóa ra hắn hắn ta muốn hại mình Là bởi vì hắn ta muốn muốn kết bạn với Sammy Cho nên hắn ta mới hãm hại mình <laughs> Trời ơi, tức quá mà <laughs> Bây giờ phải làm sao đây <sighs> Bây giờ mình có giải thích cho Sammy Thì chắc chắn Sammy cũng không tin những gì mà mình nói <sighs> Thôi Coi như là Từ nay <sighs> Mình đã mất đi một người bạn Mà mình cũng không thể nào kết bạn với Sammy được nữa rồi Cứ tưởng mình với Sammy sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau Vậy mà có lúc đôi ta nhận ra không thể thiếu vãn nhau tôi hứa với bạn từ nay tôi sẽ không làm việc xấu nữa tôi sẽ trở thành người tốt tôi sẽ trở thành một học sinh gương mẫu một người có ích cho xã hội một người tốt bước trên dòng đời hãy nghĩ về nhau bước trên dòng đời hãy nghĩ đến nhau trên bờ vai nhau mỗi ngày Hãy hướng thật xa về tương lai kia Em tự như nguồn sóng trong ai Hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé à, Hôm nay đi học mệt ghê luôn à Kiểu này phải về nhà nói mẹ nấu món gì ngon ngon ăn mới được uhm, Không biết mẹ hôm nay sẽ nấu món gì ta không có trời đất luôn à Thôi bây giờ về nhanh mà còn được ăn cơm nè Uầy, uầy, uầy, uầy, uầy Em gái, ừ? em gái Đi đâu mà vội vàng thế Đi chơi với anh không Ủa, anh là ai vậy Tôi đâu biết anh là ai đâu mà đi chơi với anh Trời em cần biết anh làm gì Bây giờ em lên xe với anh đi Anh cho em kẹo này, anh có nhiều kẹo lắm mà kẹo nó ngon lắm Không mấy người nghĩ sao vậy Tưởng tôi là con nít mà bây giờ đem kẹo ra dụ tôi à Đừng có nằm mơ Vậy hả? Trời ơi, Nói nhẹ không nghe cứ phải nói nặng sao Không nói nhiều lên xe lên xe lên xe lên xe Có người bắt tôi cứu tôi ra cứu tôi giờ Ê ê mấy mấy mấy mấy cái người kia thả thả thả Sammy ra giờ Sammy đang bị mấy cái tên áo đen bắt cóc rồi Mình mình phải giải cứu Sammy nhanh lên Không không được Tôi bảo là ông bình tĩnh đi đã Ông hít ừ. hít vào thở ra hít vào thở ra Rồi bình tĩnh chứ này Chuyện, chuyện là như vậy nè à, Cá ơi Bà có chắc cái chỗ này là chỗ mà Sammy đang bị bắt cóc không vậy Hả Tôi chắc chắn luôn á Tại vì á, lúc đó tôi nghe lỏm được là là chỗ này mà không sai đâu Ôi, không ngờ là cái bọn này Bọn bọn chúng dám lộng hành như vậy luôn á Được rồi Camui Bây giờ Sammy này ở trong đó à, Để để một mình tôi Tôi là con trai mà Tôi sẽ làm đó để giải cứu cho Sammy ừ. Còn Camui Bà mau mau chạy đi kiếm coi có có chú có chú công an nào ở gần đây không Gọi gọi chú công an tới Hiểu không Ờ ha đúng chúng ta phải báo công an nữa ờ, Đúng rồi ờ, Ông ông đi vào giải cứu Sammy nha Còn tôi đi báo công an liền đi Ông nhớ cẩn thận nha Được được được đi đi đi nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nha nhớ cẩn thận đó thôi đi vào đi vào đi vào cái tên đáng ghét này Không ngờ Hắn ta dám làm như vậy với Sammy Nhất định Ta sẽ không để yên cho ngươi đâu Sammy Yên tâm đi Tôi vô cứu bà nè Hay à Hay à Tất cả đứa em Mau mau thả Sammy ra Ủa Gì kỳ vậy Ủa tính ra là mình hay xem ở trong phim Mình nhớ là mấy cái kẻ xấu à, đông lắm mà ta Sao mà vô hôm nay à, thấy có mỗi một tên trời Ủa ừ, Cũng không tồi nha Biết ta ở đây để mà tìm đến luôn đó hả ừ, Thông minh á Tất nhiên là ta biết ngươi ở đây rồi Ngươi mau mau thả Sammy ra Còn nếu không thì đừng có trách ta John lại không vui nha Tại nghĩ sao vậy Ta bắt cóc con nhỏ đấy Mặt muốn chết à Bây giờ bảo ta thả là thả hả Gì mà chuyện dễ dàng quá vậy Trời ơi Có ngon thì lại đây thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà tính làm gì ta hả Nát Vậy thì phải dạy cho thằng nhóc con những người một bài học mới được Cái trời đấy Tao về tao mất mẹ ta Quay quay lại người Mẹ Ê Quay à. quay Quay Ủa Ủa Ủa trời cái gì kỳ trời tự nhiên con trai gì đâu mà ừ, tự nhiên kiếm chuyện với người ta xong quýnh nhau cái chạy, chạy về bắt mẹ sao trời trời kỳ cục vậy ủa mà khoan quên mình quên mất vẫn vẫn còn sammy à, sam ơi sammy ơi bà đang ở đâu vậy hả sam ôi đây nè phong ơi hả? cứu tôi với à, đây đây đừng sợ nè ngoan ngoan ngoan đây đây để để để để phong kể chó cho ngồi im nha ngồi im nha rồi rồi rồi đó bà bà bà bà có sao không à, tôi không sao cảm ơn ông cái phong <laughs> tôi à. sợ quá à. trời ơi mừng quá nè nè bà không sao là là là tốt rồi bây bây giờ bà đi theo tôi tôi tôi dẫn bà ra ngoài nhanh lên nhanh lên qua đây qua đây ừ. qua đây qua đây ra ngoài đây đi sam yên tâm đi hồi nãy á tôi tôi đã tiêu diệt hết hết cái bọn bắt cóc hồi nãy rồi cho nên là ở ngoài đây an toàn lắm bà yên tâm nha ừ. à, được tôi rồi. biết mà cảm ơn ông nha được rồi Tin tay tôi này nhanh lên Phong Sam Hai người không sao chứ à, Cam à, Tôi không sao à, Sam Sammy cũng an toàn rồi nè Tôi không có sao Sam ơi có sao không Trời ơi May quá có phòng cưới tôi không có sao Trời ơi mừng quá à Thôi Sam ơi Bà có sao không vậy Ê, tôi không sao đâu Yabun ơi à, May có Phong cần cứu á Ơi Cái tên đáng ghét này Ngươi còn hỏi nữa hả Sammy à Tôi nói cho bà nghe nè Chính chính cái tên Yabun này á Đã âm mưu bắt cóc bà đó Hả Cái gì Yabun hả Ủa Yabun là người tốt mà làm sao thầy làm chuyện này được <laughs> Hắn Hắn ta chỉ giả vờ làm người tốt thôi Thật ra đây chính là âm mưu của hắn Chính Camui đã là người kể với tôi nghe Camui Mà mau nói Nói nói cho Sam biết đi Ừ đúng rồi đó Sammy Để để tôi nói cho bà nghe nè Chuyện là như vậy hả à. Đói bụng quá Phải vào căng ti ăn mới được ừ bé Drabun sao? Ủa, sao Drabun lại đứng đằng kia ta? Đang nghe điện thoại hả? Từ ba nghe coi xem có gì hot không ta? Các ngươi nhớ lời của ta dặn đó. Chiều nay phải làm mọi cách để bắt cóc con bé Sammy đó cho ta. Và ta sẽ giả vờ để giải cứu con bé đó. Để con bé đó thích ta. <gasps> Chuyện là vậy hả? Dạ bôi! Tại sao ừ. cậu dám làm vậy với À tôi không có biết gì nha Tôi đi về à Tôi đi không biết gì hết trơn à, Tôi chạy Ê Cái tay Gia Bôn kia Đứng lại nhanh lên Tên Gia Bôn kìa Ơi Cái tên đáng ghét này Tôi sẽ báo chuyện này lên cho thầy hiệu trưởng Chắc chắn thầy hiệu trưởng sẽ đuổi học ông Cái tên đáng ghét này ừ, Vậy là từ trước giờ tôi đã hiểu làm ông sao Ờ à, à, Thôi Sammy cũng đừng có buồn à, dù gì ở đây á cũng có tôi với ca mui nè à, từ nay á ừ. chúng chúng ta sẽ sẽ là những người bạn chơi chung thân thiết với nhau được không hả ừ. ừ. vậy là từ nay á sammy cũng đã hiểu là là tôi không phải là người xấu rồi đúng không à, và và chúng ta cũng đã có thêm một người bạn mới là ca mui nè <laughs> vậy vậy là ừ. từ nay chúng ta sẽ lập thành một một một một nhóm đi à, bây giờ à, bọn mình kiếm cái tên gì đó vui vui đi nha à, có cái tên gì đó cho cho nhóm của bọn mình không à, hay là bọn mình sẽ dùng cái tên Bộ ba phá hoại Vậy là từ nay biệt đội của chúng ta sẽ có tên là bộ ba phá hoại nha <laughs> Thôi lấy cái tên này á nghe nó vừa quậy phá mà nó cũng vừa dễ thương nữa Đúng rồi Lấy cái tên mình, với cái tên này sẽ không ai dám bắt nạt tụi mình luôn Chắc chắn là vậy Em tươi như nguồn sông trong ai Hãy nắm thật chặt đôi tay anh nhé Hãy nhắc tên anh từng cơn mơ